Rồi, ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với như Khải em ơi. Ngày hôm nay là bốn trận đấu liên đấu cuối cùng và Khải muốn quay lại ờ, bốn trận đấu cuối cùng cho anh em xem. Hiện tại đang top 2 nha mọi người. Có bốn trận chiều nay nếu không có người như thế nào nữa thì cố gắng sẽ giữ top 1 nha anh em. Rồi, ok anh em và chúng ta cùng chiến đấu còn ờ, một phút nữa anh em vào đây. <coughs> Rồi, chuẩn bị chiến đấu. 5 giây. Rồi, năm 5 cùng bé nha. Rồi nào đây. Hai đường môn một thứ năm ạ. Rồi rồi. rồi. Hai đường môn thiếu 5 kìa. 86 này không hiểu đánh cái gì không hiểu. Chỉ cần lấy điểm anh đây. Cầu cầu kéo nó điểm ra cầu lon á. Đó. Mình xây cái mình chạy cầu đam nhưng nó quýnh đầu đường môn nhấp hồn nó sấy em như thiệt. Thiếu 5 chém em nữa. <laughs> Cuốn đại thành 120 anh ơi. X7 nó có mà. <clears throat> rồi em nhồi máu này chạy rồi thì uh, ưu tiên cái cuốn là thành 120 cho ngày mới trước nào má vừa xong vừa xong mất mất sen đấy anh Tùng chắc là bị ngủ á anh Tùng bị ngủ bật bật cái cái chuông giao dịch bật cái giao dịch lên nãy vô điện đó là anh anh treo ạt lâu quá là bị ngủ là nó không có hiệu ứng cho anh em khác đâu bật cái giao dịch lên đúng rồi do này đứng trong điện đó quá lâu anh Tùng là anh sẽ không thấy ai hết thì cái dòng của anh không không hỗ trợ ai hết Ngày 10 tháng 4 này chừng cá thể bằng dịch nhá, sáng. Đã được gặp lắp TV rồi là bạn vô đánh vô đánh vô đem đem nói chuyện này vô rồi ok trận này đánh nhanh quá còn một dạ. trận cuối cùng rồi thôi đừng có thua đừng có thắng mà trừ 320 số 20 giây nữa là ton rồi ok đội giờ nếu ra thắng từ từ bốn năm giây á lần đầu là b trăm hai lần sau là b trăm rưỡi à. chắc b trăm tám á độ dù lên lên vậy nè đâu nó tính vận ờ, lên. nó tính vận số phút thôi phi trần số phút ờ, hoạt động thôi phi trần không, bữa là b trăm hai bữa để mà nó cộng à. thời gian thì hỗn ở dưới á à, à. bây giờ nó cộng à. bằng bây giờ u bây giờ là mình thắng một trận nữa là nó cộng bốn năm sáu chục điểm nè là cộng lên nữa là thành một ngàn tám mới luôn á chín luôn á <laughs> à, đó điểm tích lũy chiến đội nè bây giờ này mình rồi còn uh, một phút rồi vô vô chưa hơi ít quá sợ sợ thắng kiểu kiểu quá trừ ba trăm hai giây quá chưa ít người đi như mai mốt thì mới nợ được top ban đúng không anh đúng rồi hoặc là que khuya 12 giờ đêm nay á thì để em nộp được không ta đó dạ. chắc cũng căng tầm đó chứ để như đợt trước nữa rồi 10 giây vô ở đây <clears throat> mong là gặp người nào gặp người nào chặng cuối cùng rồi ok Ê, ok hay quá em gặp một bé hậu cho lâu giờ cũng cách mới 211 đây ok đây tuyệt đối châu, châu, châu. ok quá tuyệt đối top 1 tính ra nếu mà mình không bị trừ số trăm giây là mình chỉ đánh khoảng tầm 800 giây hơn thôi 48 trận trăm tương đối rồi ok rồi những việc hoạt động thôi ok anh em và cảm ơn anh em đã theo dõi video và ngày hôm nay thực sự là đã lên top 1 nha anh em ơi và bây giờ thì uh, cái hướng tiếp theo của anh em mình thì sẽ tiếp tục lập một đội tiếp theo đó làm gì để bắt cái đội đang hàng 7 này đó, không cho nó lên cũng như là không cho cái tem này lên thì ban mình thì cái đội của mình của anh Tùng sẽ cơ hội top một cao hơn đó cái chiến thuật mới là như vậy nên là cái cái tầm này bằng anh em mình đi chữ tầm khoảng một tuần là xong rồi đó tuần là xong rồi thì bây giờ thì tiếp tục làm một đội tiếp theo sẽ cố gắng bắt cái đội kia đó là sẽ cố gắng nếu bắt được thì thành công còn không được thì chắc chắn sẽ rất tốt đó là mi hên xui anh em mà tại vì sắp ờ, vào đường đó quá hên xui lắm nè khi khi gặp có khi đánh cả cả mùa không gặp được đội luôn nè không gặp được đội luôn á vì nhiều khi nó, nó khó chỗ đó rồi đó hiện tại chỉ một đội này thôi của đội Minh Việt Nam thôi kỹ sư độc rồi với à. uh, à, thiên đứa là chị đại với lại Ganami uh, à, Florida đó. chỉ có một đội đó là mình đang uh, cạnh tranh với đội đó thôi còn lại tất cả là mấy đội sâu chưa thể đi một số cầu thủ biết cũng chưa thể đi chắc là có thể sẽ đi và gặp với đội sâu rồi ok anh em và cảm ơn em đã theo dõi video đừng quên ở lại cho video khởi cái mùa điểm đấu này một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi chung là đa số gặp những cao thủ uh, viết viết thì cũng được 5 à, đến 6 trận có trận thắng và có một trận thua còn lại đa số những gặp những đội uh, trung bình cũng như là những đội chỉ treo vào và lấy kinh nghiệm thôi rồi anh em xem video đừng quên đỡ lại cho mùa này một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi và tiếp tục Khải sẽ lên một video uh, bắt tiếp theo đỡ đi cái đội thứ hai nha mọi người sẽ đi đội thứ hai và sẽ đồ sẽ chuyển qua và đỡ tiếp tục đánh đội thứ hai nha cảm ơn em theo dõi rất nhiều